Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Đại ca đây Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh mình Và hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm lại trò chơi người chặn kêu uh, ờ, Phần 2 nha, trên Strat Thì nếu các bạn thích thì các bạn nhớ để lại like, subscribe Và nếu các bạn có thắc mắc gì đấy thì các bạn nhớ nhận xét ở phần mô tả Ở dưới video để mà mình uh, đáp lại nha Giờ bắt đầu nào thì vào trước thì chúng ta để lập trình lập trình cho nhân vật uh, di chuyển đây là trước chúng ta để lập trình cho nhân vật uh, cầm khiên quay quay lại sau đó lập cho cái kiếm nó nó bay từ xung quanh rồi lúc mà nó đâm trúng lem mạng nó xong rồi xong rồi khi mà uh, cái kiếm nó trúng cái khiên ấy thì nó sẽ đứng trên đó luôn rồi nên là giờ hôm nay chúng ta sẽ à, làm tiếp đó chính là làm à, à, làm cái gì ta hiệu ứng hiệu ứng cho cái chơi nó sống động hay hơn và à, sẽ làm một cái về đó là trang điểm đó chính là điểm của người ta thì à, đầu tiên mình thêm sao nha và bật keo này mình ghi star đây các bạn lấy star ra đây đúng không rồi cái bạn thu nhỏ nó cỡ là 72 cỡ xem mà nó nó to bằng gần bằng cái đây à, gần bằng cái người này đấy ta sẽ gần bằng cái cái người mình nhân vật chính đấy và wow. chúng và ờ, chúng đây sẽ uh, lập trình cho, cho nó cũng giống như cái kiếm này nó sẽ bay từ bên bốn bên và sẽ chạm vô người đó nhưng nó chỉ khác một việc là nếu mà nó chạm vô người mình đây thì mình sẽ được tăng tăng cấp đôi số điểm tăng tăng cấp đôi số điểm là tăng hai điểm mỗi lần mà mình chặn cái kiếm lại thì nó chỉ là một điểm còn uh, còn xe nó vô ấy vô người mình là hai điểm còn nếu nó chạm xuống khiêng ấy thì nó sẽ biến mất chạm trúng xong rồi nó đuôi lại là nó biến mất không có điểm như vậy rồi chúng ta chúng ta chỉ lập sao ngôi sao một cách dễ dàng nó cũng giống như uh, cây kiếm thôi nè chúng ta chỉ cần copy đỡ qua đấy Đây nếu mà chạm nhân vật chính là mạng trừ một nhưng không mình sẽ tạo ra một cái biến đó chính là điểm score score đúng rồi Ừ, cái bàn thì cho nó là dành cho tất cả đối tượng và mình chỉ bật tiếng việt lên để cho các bạn hiểu nha đây đây giờ nếu nó chạm vô nhân vật chính ấy nó sẽ thay đổi uh, điểm là một điểm là hai chứ và nó sẽ đây hiệu ứng trúng dao nên là thôi ờ, mình nghĩ là các bạn không cần vì cái kiếm nó vập vô thì nó sẽ mạnh nó bị giật rồi cái con xe nó vô hầu là nó bình thường lắm nó vô trong người xong rồi nó biến mất kiểu vậy đây giờ tiếp theo chúng ta sẽ coi khi mà nó không có lặp lại cho đến khi đang chạm vào kia xong ấy thì nó chạm vô kia này nó sẽ lui lại là nó biến mất rồi các bạn đặt cái này thay đổi cái này nha rồi cái bạn bật cái bạn tạo ra một cái biến nữa thì cái thì các bạn nhớ cái các bạn còn nhớ cái thuật toán á gì ta à, làm ra cái hiệu ứng chạy nhanh xong rồi chậm chậm chậm chậm lại xong rồi dừng như vậy là mình sẽ cái là coi hiệu ứng chuyển động hiệu ứng chuyển động đây rồi lúc đó mình chỉ ờ, hơi mày nó chèo vào khiên vào đấy thì mình sẽ đỡ đặt hiệu ứng chuyển động của nó là là năm để cho nó lặp lại lặp lại cho đến khi nha dục cái này đây lặp lại cho đến khi mà ờ, gì ta à, cái đó nó nhỏ cái cái biến hiệu ứng chuyển động nó nhỏ hơn không và chúng ta sẽ lặp lại bữa sau nó nó sẽ ờ, mình sẽ cho nó là lùi lại di chuyển rồi đây cho nó di chuyển âm là mình sẽ đỡ hiệu ứng chuyển động vô hiệu không trừ cho hiệu ứng chuyển động thì nó sẽ lui xong rồi lúc đó mình thêm một cái khối lệnh là thay đổi hiệu ứng chuyển động một đường là thì âm ờ, ba còn 14 cái này không được à, làm xong rồi cho nó ừ, miễn sao cho nó giảm giảm bóp lại đi để lúc đó giảm lại còn 4,8 ấy là nó sẽ lui lại cỡ 4,8 cho không phải 5 nữa nên nó sẽ lui chậm lại đấy kiểu vậy các bạn thấy chưa ông không chấm ba nó nó làm vậy xong lâu nó biến mất cho nó lặp lại lặp lại tiếp lặp lại uh, à, 20 lần lặp lại 10 lần là nó biến mất là chúng ta chỉ cần thay đổi hiệu ứng gì ta hiệu ứng độ bóng ma e là hai mươi đúng không vậy là 100 chia 10 là bằng 10 đấy đấy kiểu vậy ấy. là các bạn có thể để ở đây cho nó thay đổi nhanh luôn và mình nghĩ nó cũng không có đẹp cho lắm đâu nên là các bạn ờ, cũng có thể đặt theo cách này cho nó ok rồi đổi với nhau đấy kiểu vậy và ờ, làm nhưng mà lúc muốn làm cho nó sống động thì mà lúc nó chạm vô kia ấy nó sẽ phát sáng lên xong rồi nó biến mất nên chúng ta sẽ ờ, đợi như thế này cho nó trong lúc nó đang lập lại cho đến khi mà hiệu ứng chuyển động nhỏ hơn không ấy là mình đặt trước khi mà nó làm vậy ấy thì mình chỉ đỡ thêm cái khối lượng là uh, độ sáng là nó bằng 100 lặp lại cho đến khi hiệu ứng chuyển động bằng nhỏ hơn không là mình chỉ cần cho nó thay đổi hiệu ứng như ta à ha đây rồi thay thay đổi hiệu ứng uh, độ sáng là âm 17 Rồi mình nha âm 7 âm âm ơi. tụi mình thử đấy các bạn thấy chưa rồi giờ làm được vậy rồi tiếp theo là cây kiếm tiếp theo là tới lượt cây kiếm để nó sẽ coi thì các bạn nếu mà các bạn muốn cái ngôi sao nó có hiệu ứng giống như cây kiếm ấy thì các bạn làm làm đi nó không sao đâu và cái ngôi sao về còn nữa các bạn phải nhớ là phải đặt cho cái hai độ thời gian bắn của hai đây nó làm nha cho nếu mà hai cái mà nó chạy cùng lúc không là nó không làm cho người ta bối rối đấy làm cho người ta hơi bối rối nên là à, các bạn à, đợi đợi cửa. 1 đến 2 giây không đợi đây là uh, chạy lâu nó là chỉ đợi từ uh, chỉ từ 5 tới uh, 7 giây còn cái hiệu ứng này đấy còn cái hiệu ứng cái kiếm ấy thì nó chỉ uh, coi mình đặt đây cho 10 loài cái kiếm thì nó chỉ uh, đặt theo cửa là lập lấy ngọn nghiêng từ uh, à, 1 cho đến 2 đấy các bạn nhìn nha đấy thấy kiểu vậy rồi giờ các bạn đã hiểu chưa rồi giờ tiếp theo là mình muốn làm cho nó khó khó dần lên đấy đợi mấy cho nó có một men duy nhất à nên là chúng ta sẽ làm cho nó khó dần lên bằng cách rồi, mình làm đặt cái thời gian à. Độ khó. Đây. Thời gian chưa? Thời gian độ thời gian độ khó. Rồi à, mình đặt thêm một lại phải ghi thời gian độ khó. Bởi vì mình chỉ mỗi lúc này nó tăng thời gian lên đấy thì nó sẽ chạy nhanh hơn. Nên là mình mới đặt vậy. Đây mình để cho phong nơ nó lập lập đi thì khi đóng nó là có một xanh thì đặt đặt hiệu ứng gì ta đây hiệu ứng thời gian độ khó là không và chúng ta sẽ cho nó lập lập lại uh, liên tục để coi thử các bạn muốn ấy, các bạn cho nó đợi một giây hệt đợi ngẫu nhiên ấy đợi mấy nó trang độ khó mấy cỡ bao nhiêu cho vậy nó trang độ khó từng giây đâu là nó khó lắm nha được 4 cho đến uh, ờ, 8 cho đến uh, được 16 12 12 chưa đúng rồi rồi giờ tiếp theo chúng ta sẽ ờ, cho nó là gì ta lúc này nó đợi xong ấy thì chúng ta sẽ cho nó thay đổi thay đổi hiệu ứng chiều động một lượng là mấy hiệu ứng độ khó một lượng là 0,2 nó khó lắm không biết ai có qua được nó là à, mình được 0,3 và mình không đỡ team 3 bởi vì team 3 mình định à, giảm chúng ta chỉ định giảm kia cầm giảm cái thời gian này lại mà tự nhiên team 3 cho lúc đó nó chạy có một giây à nên là rồi trừ cho cho nó trừ cho nữa nha trừ cho mấy ta ờ, trừ cho thời gian độ khó đây được cái kiếm như vậy trừ cho trừ cho thời gian độ khó nữa rồi ok thì chúng ta sẽ xem thử nha đây đợi chân nè đây nó đang đục khó lên xong rồi nó chạy nhanh thêm kiểu vậy coi hay là các bạn muốn các bạn có thể làm đồ nhanh của nó giống như đặt đồ nhanh của nó lần đầu là 5 đi xong rồi các bạn sẽ ờ, ghi là 5 cầm cho đồ khó 5 cầm cho đồ khó chia hai chơi làm gì khó lắm làm cho được các bạn muốn nó khó vậy bỏ cái chiêu hai đi đợi chị đợi cái thời gian độ khó thôi còn uh, cái này là theo kiểu cơ bản nó là nó sẽ đợi vậy Đó, ok còn cái ngôi xe vẫn vậy nha ờ à, thì nó ở nơi vị trí này vị trí ít này à thì nó hơi bị uh, hơi bị gì đó đúng không để mình nha nó bị lệch cái phần này để mình chút nha đây rồi ok rồi giờ giờ chúng ta để xong cái cho nào đấy các bạn thì xem thử nha rồi lần lần là gió khó lên nhưng mà nó chưa có tăng tăng điểm à chạm vô chưa tăng điểm mình tắt mấy cái uh, gì ta tắt mấy cái uh, ờ, viếng mà không còn thiếu rồi mình đợi cái điểm ở đây rồi và khi nhấn vào màu xanh thì uh, lấy cái màu xanh thì đặt cái uh, điểm là không vừa sang qua xe mới đây bắt đầu rồi ok và tiếp theo chúng ta uh, cho đây cộng hai đúng không cái kiếm ấy còn cái kiếm này là chỉ là coi thay đổi mạng là một lượng âm một nhưng mà nếu mà nó không nó mới bị chặn lại thì nó sẽ thay đổi thay đổi điểm một lượng là một ok ok được rồi đấy được rồi đấy rồi giờ chúng ta chỉ làm theo cái mạng cho nó luôn thì cái hình mạng nó nó có ba mạng đúng không thì nó sẽ tạo ra mỗi cái hình cho nó phong phú hơn nên mình sẽ làm một trái cái trái tim chúng ta bè có thể tải à, những cái hình xuống giống như kiểu vậy à coded đây mình đợi dây đây xong rồi mình thay đổi màu nó đi chúng ta thay đổi màu đó là cỡ sao ta cỡ màu gì đó các bạn muốn coi rồi chúng ta nên đỡ cái màu này nè đấy bật cái uh, cầu ít đi xong rồi các bạn cho thêm cái viên nữa được chứ các bạn muốn hay không thì uh, tùy các bạn thôi khỏi đi khỏi nha rồi giờ là các bạn ờ, copy cái này đẹp hơn thì các bạn copy này các bạn đỡ sang trái chút cho nó sang trái chút nha sang sang sang trái ok rồi các bạn đặt cho kia cái màu nó là màu đậm lại rồi cho nó xuống thấp lại ơi đấy các bạn thấy chưa vào vâng, cái đấy các bạn thấy chưa các bạn chỉnh cái đây lại đi ok được rồi đấy giờ mình sẽ cầm đây mình thu nhỏ lại chúng ta thu nhỏ lại kích cỡ vừa thôi no đấy mình đợi chỗ này à. coi thử mình, mình đợi cỡ 210 và đây sẽ là coi 156 đúng không ok Khi nhóm vào sự kiện, khi bóng về lá cờ màu xanh ấy thì đi delta điểm ít là 210 Về ơi là 156 Và cho nó lặp lại mãi là lặp lại ba lần lặp lặp lại không không có lặp lại ba lần không lặp lại ba lần là cả à, tại bản sao của bản thân tôi và xong rồi cho nó xóa bản sao này nó cứ vậy ấy à, nó không có tách đúng không mà mình cũng cho nó ẩn cái góc nha ẩn cái góc đi và à, đặt à, khi tôi bắt đầu một bản sao thì cho nó hiện ra, đây lặp lại ba lần lặp lại cỡ sao ta rồi đây lặp lại uh, mạng thì nếu nó có ba mẹ thì nó chỉ lặp lại ba lần rồi tại bản sao của bản thân tôi vậy đây nó sẽ có ba nhân bản hình ra tim hiện cho cái hình thì ta à, hình mạng của mình qua wow. nó vậy đúng không giờ chúng ta muốn cho nó sang sang qua sang trái qua ấy chúng ta tại bản sao của bản thân tôi chúng ta tính tọa độ ở cỡ à, uh, 160 đấy 170 đi rồi rồi vậy đấy rồi nó cách vậy đúng không lấy 210 trừ cho 170 đấy rồi bằng 40 vậy cho nó thay đổi rồi rồi ít là âm 1 nó nó nó nó no. âm uh, ờ, 40 chứ đợi cho nó tạo ra cái hình nó ui hơi dài đặt con đồ mà rồi thay đổi hòn đồ một lượng là âm âm 40 nha Wow sẽ nó nhiều thế xóa biển sao này ha cho nó làm vậy xong rồi mình cho nó thông báo là đầu phép tin là shop reset reset à mình đỡ phép tin reset ở dưới sau đó mình sẽ lập trên cái ờ, thông báo khi mà nhận được uh, cái thông báo reset thì nó sẽ là đầu ta xóa bên sao này và tất nhiên là chúng ta cũng sẽ làm như thế này là lúc nó làm xong ấy mà nó vẫn chưa đặt lại đặt đồ đồ lại từ đầu ấy là nó sẽ bị dây chúng ta sẽ copy cái ờ, bản tọa đồ đây phát tin reset à rồi đi tới điểm lúc này lại như vậy mình thấy nó cứ vậy đúng không thấy nó cứ hiện ra ẩn hiện ra ẩn thì là bật vô khói của tôi là một khói hoặc gọi là khói ấy, gì ta khói tạo tạo hình trái tim tạo hình mạng các bạn nhấn ok rồi nó chỉ lặp lại mãi tạo hình mạng thôi rồi ta bật cái định nghĩa tạo hình mạng và wow, chúng ta nhớ là chỉnh sửa nó bật là chạy mà không làm mới màn hình Wow Cho nên lập là mã tài bản sao của bản thân tôi Phải đi reset Ấn đây đi Thế là uh, nếu mà nó cứ ẩn vậy thì còn một cách nữa rồi ra tab bản sao nha, thay đồ không đồ 140 âm 40. Rồi đặt cái là mạng xay. Đặt mạng xay là mạng mạng xay là mạng. Đợi cho đến khi coi đây đợi cho đến khi mà mạng màng nó nó nó không bằng không phải màng nó bằng màng say màng say thì nó thì lặp lại cái đó đấy đơn giản thôi là phép delete set đấy rồi vậy rồi cho nó lặp lại cho lặp lại số màng nên là chúng ta khỏi căng cái ờ, biến này thì được mà Đây Chụp cái biến này đi Thế rồi Ok Rồi đây Là lúc bị trúng đạn thì nó sẽ bị vậy Bị vậy á Rồi ok Vậy là uh, chúng ta để xong cái uh, cái này rồi đúng không Thì giờ nếu các bạn thích video này đấy, thì các bạn nhớ nhấn một like, một like, một subscribe Và các bạn nhớ nhớ đăng ký ở dưới phần mô tả nha Rồi các bạn nhớ gì ta nhận xét ở dưới phần mô tả rồi mấy mình đáp ứng yêu cầu của các bạn nha Để xin chào bạn và bye bye Đấy Like bye bye